có hai file chúng ta đã dùng rồi đó là file model và file fill thế bây giờ đến file API đúng không thì từ version Udo 8 trở lên ấy nó có một cái là thêm là API rồi và nó gọi là new API đấy thì ở cái file API này thì nó có một số các cái API mà thường sử dụng đó là API one API ờ, multi và API model thì API One thì Udu bây giờ nó cũng không khuyến cáo sử dụng thường xuyên nữa rồi Đấy, thì chúng ta tập trung vào API Multi và API Model Ngoài ra có một số các API khác như API Depend, API Constraint Đấy, thì ta sẽ nghiên cứu từng bước một và ta sẽ tìm hiểu xem là nó có công dụng là gì đúng không ạ? à, <clears throat> đầu tiên là chúng ta quan tâm đến API uh, ờ, Multi trước thì để uh, trải nghiệm cái API Multi này thì chúng ta sẽ tập trung học thêm một chút về phần ờ, giao diện một chút ở phần giao diện nhá chúng ta có có cái phần form view ấy thường là cái phần form view chúng ta chưa làm chúng ta chỉ có hai button mặc định của Udu thôi đó là edit và create thôi đúng không giả sử tôi có thêm button nữa thì làm như thế nào thì đầu tiên là cái cái phần debugment này test như hôm trước em có nói đến cái field status ấy đúng không state ấy ừ, mọi người nhớ không ạ cái field state mà mà em yêu cầu phải đặt bắt buộc đặt là state ấy rồi xong trong cái state đấy chúng ta viết một cái field name state với widget là status bar đó thì cái button chúng ta cũng sẽ để vào cái vùng header này tương tự như cái field state đó thì đối với employee em thêm một cái button đặt tên là name là gì đó name nó chính là cái tên hàm nhá còn cái chuỗi mà hiển thị trên giao diện này là string chưa string ví dụ như là em đặt tên là trên state chẳng hạn đấy đấy là string của nó còn name tên hàm của em là em cũng đặt tên là trên gạch dưới state đấy tên hàm đấy tên hàm chúng ta sẽ định nghĩa trong phần Python sau trong phần model sau rồi tiếp theo sau khi có uh, trên state là button uh, name là trên state rồi ta string là trên state rồi thì tai của nó phải là object có hai loại tai thôi nhưng tạm thời chúng ta học với tai object trước thì chúng ta có cái button name là trên state string là trên state và style object thì cái trên gạch dưới state này chính là tên hàm luôn nhé đấy, nó map với tên hàm luôn và anh định nghĩa ở module employee thì anh phải viết hàm đấy ở trong employee dạ. rồi em sẽ viết một cái hàm là tên là app API multi dev trên state dạ. rồi ta sẽ viết ở đây uh, trên state thì thay đổi state thôi đúng không state của chúng ta là đang mặc định là working chẳng hạn đúng không muốn thay đổi sang close thì chúng ta sẽ là sell chấm state for uh, employee in cell chấm state bằng close như này chẳng hạn à, thế chúng ta đổi một chút thằng này thành set close to close hoặc là set close Đấy. đặt cho nó, nó, nó tên hàm cho nó đúng nghĩa à. set close thì sau khi chúng ta set close rồi thì ta viết một cái hàm để cho nó chuyển sang trạng thái set close rồi uh, reset lại server và update module sau khi upload module ta quay lại cái employee của chúng ta Đấy, tại nhìn thấy không chúng ta có cái bắt button set close đây Đấy, thì thì cái bạn Nguyễn Tất Thành này đúng không bạn đang có state là working khi chúng ta ấn set close thì nó sẽ chuyển sang trạng thái set close đúng không ạ thế thì um, chúng ta nhìn thấy là nó sẽ gọi vào hàm này và nó sẽ set sang close nó viết một button tương tự để đảo ngược lại ví dụ như là set booking chẳng hạn đây ta copy nhân rộng nhân đôi cái này lên và thành set booking đây thì cái button tile object này nó sẽ có nhiệm vụ là nó sẽ gọi vào cái hàm định nghĩa trong name đây Đấy, ta để nên là gì thì nó sẽ tìm cái hàm y hệt như vậy nó gọn em đăng lại đây đấy chúng ta muốn set cookie ấn set cookie đấy, ngược lại set close đấy, thì cái trạng thái sẽ đổi theo thì đấy là cái button vậy thì chúng ta debug xem cái API multi này nó sẽ làm cái gì tất cả các button type object mà chúng ta ấn gọi này thì bắt buộc chúng ta phải viết hàm là API multi Đấy, thì nó mới nhận, nhận nhá chúng ta set booking thì nó sẽ dừng lại và nó gọi hàm đúng không thì đối tượng sale này chúng ta nhìn thấy đối tượng sale nó đang đại diện cho chính cái bản ghi mà chúng ta đang thao tác mọi người hiểu không ạ nó đại diện cho chính bản ghi mà chúng ta đang thao tác id Đấy, id là 2 name chúng ta bạn ghi Nguyễn Tất Thành mà chúng ta đang thao tác đúng chưa đấy thì chúng nhìn thấy trên trình duyệt nó cũng ghi là ID bằng hai này đấy thì đấy chính là cái ID mà chúng ta làm và khi mà chúng ta duyệt cái cell này bởi vì là API multi nhé, có nghĩa là nó sẽ chấp nhận cùng một lúc có nhiều bản ghi ở đây chứ không chỉ riêng một bởi vì chúng ta demo trong form chỉ có một thôi chứ nó đang hiện thì một đấy thế thực tế nó cũng nhận được rất nhiều đấy, thì đấy là cái lý do chúng ta phải dùng API multi và khi chúng ta viết sell.state bằng working này à em em employee.state bằng working này thì nó sẽ update cái state của thằng này thành working và vì nó là cell này nó là chịu chấp nhận nhiều bản ghi nên chúng ta phải dùng vòng for để duyệt từng bản ghi một đấy đấy là cách đầu tiên để chúng ta update cho bản ghi còn trường hợp thứ hai chúng ta có quyền update kiểu khác mà không cần phải for ấy, thì chúng ta dùng thẳng hàm drive của bay ấy, thì chúng ta dùng cell chấm drive như này sau đó chúng ta truyền vào cái biến à vào vào cái đích mà chúng ta muốn update ví như state hai chấm booking như thế này chẳng hạn thì nó sẽ tự động gọi hàm drive và nó update cho cả một list thành state bằng booking có hai cách anh duyệt từng cái một hoặc là anh update cả một lúc cũng thế thôi như nhau rồi đấy là nhưng mà trong trường hợp này bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy một uh, cái thì nó chưa rõ ràng lắm đúng không ạ đấy là API Manti thì chúng ta sẽ uh, xem một chút cái hàm uh, ờ, write của bay nó viết như nào API chấm multi dev write như này thì mọi người nhớ rằng là mọi người đã kế thừa cái class model từ file model thì trong cái hàm này trong cái model này nó đã có sẵn hàm write rồi đấy nhìn thấy không? đây là hàm write u đã viết sẵn rồi và hàm quay này mục đích của nó đơn giản là nó chỉ update lại cái bản ghi mà theo những cái value chúng ta muốn thôi nó check quyền này đoạn này là đoạn check quyền này check access right này thấy không có xem có quyền right hay chưa sau đó nó mới update thì nó sẽ viết để tập hợp thành một câu SQL và nó sẽ thực thi cái câu SQL đó để nó tính ra cái, cái nó sẽ write vào database thế thì chúng ta kế thừa lại nó thì đơn giản là chúng ta chỉ gọi thêm thằng cha nó thôi và chúng ta viết thêm cái gì thì biết trong trong trong trong cái hướng đối tượng của du à hướng đối tượng của Python thì muốn gọi hàm trang của nó thì chúng ta dùng từ khóa là super đúng không sản phẩm super truyền vào tên class của chúng ta là employee cell là đối tượng đang thao tác chấm đến hàm right truyền vào cái tham số mà chúng ta dùng ở trong này thì hàm right có một tham số là hàm số van tức là những cái value cần update thì chúng ta phải chú ý hệ lại như vậy chúng ta hướng cái kết quả của nó về đúng không nhạc rồi return như thế này là chúng ta chỉ gọi đến hàm tra thôi chưa làm gì cả còn trong trường hợp chúng ta muốn can thiệp thì chúng ta viết vào đây đúng không chúng ta viết cái gì đó trong quá trình trước khi gọi đến thằng tra chúng ta làm gì làm dạ ví dụ chúng ta muốn cộng thêm cái ờ, trong employee này hạn đúng không ví dụ là tên mà tôi muốn nó chuẩn hóa van van là một kiểu đích chứa danh sách các value mà chúng ta muốn truy cập thì trong trường hợp mà tôi muốn check cái name ấy tôi muốn xử lý cái lên name ví dụ như van get name fail như thế này tôi làm một biến gọi là biến name tôi check nếu có name đúng không tôi sẽ name gán lại name bằng name.title hàm title là hàm chuẩn hóa trong string của Python thì ví dụ như nêm này mà nó viết lung tung ấy, sau đó sẽ dùng cái nêm chấm title này để cho viết đẹp hơn thì gắn lại trực tiếp vào cái van này tự cái value này gắn lại van lưu này rồi chúng ta mới truyền hàng hàm tra của nó thì lúc này nó mới sửa nó sẽ đẹp đúng không ạ bây giờ ở bên cái thằng uh, ờ, employ này đúng không ừ. mình, ờ, mình biết của mình đã truy xuất vào cái ờ, cái tổng các cái order để không cái trường rồi rồi từ từ từ bình tĩnh ta sẽ làm làm nốt đã à, thế sau khi uh, chúng ta làm như vậy rồi thì chúng ta quay lại giao diện nhé chúng ta tạo một bạn mới chúng ta viết là à không đang sửa đang viết hàm prime mà ta sửa lại bạn Nguyễn Thành này thành ví dụ như Nguyễn tất thành như này đúng không ta xếp vào thì hàm prime nó sẽ sửa thành chữ hoa đẹp đẽ như cho chúng ta đúng không thì đấy là đấy là bởi vì chúng ta can thiệp mà nó trước khi nó được prime lại để biến nó thành dạng đẹp đẽ hơn đúng không format lại đẹp hơn thì đấy là hàm write thì nó cũng giống như là cái hàm à, mà chúng ta đã viết ở cái phần đầu ấy là nó cũng uh, nhận cái một cái list bản ghi ở đây thế thì em demo tiếp cái bản cái một hàm khác hàm này nhìn chú nhìn phát thì chúng ta sẽ thấy cái khác biệt của API bounty đó là hàm unlink hàm unlink này là hàm xóa hàng xóa thì nó chỉ nhận mỗi tham số là những bản ghi muốn xóa không cần phải có value gì cả chúng ta chỉ gọi super thôi đúng không employee cell chấm linh như thế này rồi ta đặt debug để có xem xem nó khác biệt gì đúng không? nó return đấy hướng về nó trả về thẳng luôn hàng super hàng trà nó luôn ta ra ngoài employee nha chọn uh, từ hai bản ghi trở lên đúng không ta ấn xóa thì khi chúng ta tận ok nó sẽ gọi hàng an ninh và chúng ta nhìn đối tượng cell này nó sẽ hiện gồm hai đồng chí đúng không nó sẽ gồm hai đồng chí này phần từ thứ không thì sẽ là đồng chí một đấy đồng chí phần từ thứ một thì sẽ là đồng chí hai đúng không đấy thì đấy là API Bounty sẽ làm như vậy chỉ có API Bounty nó nhận được một list các bản ghi thôi còn API.1 thì nó sẽ chỉ nhận một bản ghi một đấy đấy là cái khác biệt của API nhé API Bounty là duyệt một danh sách các bản ghi được API 1 thì nó chỉ nhận một thôi. Nhưng API 1 thì hiện tại nhá là Udu nó không khuyến cáo dùng nữa rồi. Thì chúng ta dùng API multi cũng được và chúng ta xác định là để chắc chắn nó chỉ nhận một ghi ấy, thì chúng ta dùng từ khóa là sell chấm and so on như thế này. Nếu như mà nó không không đúng là một bản ghi mà nó thành nhiều bản ghi ấy, thì đến đoạn dòng này nó sẽ báo lỗi. Đấy nhưng mà thường thì chẳng chẳng mấy khi mà chúng ta cứ việt for đây có một thì chạy một có hai thì chạy hai đúng không? trừ một số cái hàm quá đặc biệt chúng ta bắt buộc phải S1 bởi vì nó chỉ chấp nhận chúng ta chỉ chấp nhận chúng ta tính như một bản ghi thôi thì mới dùng những đoạn đấy thì đấy là cái API multi là nó là như vậy còn một cái dạng nữa là dạng API model thì cái dạng này chỉ dùng cho um, cái bản ghi à, nó chỉ dùng cho cái class model gọi thôi chứ nó không dùng bản ghi để gọi chúng ta ví dụ như hàm create bình thường như lúc em demo cho mọi người nhá ở hàm while hàm unlink này này hoặc là ở hàm set working set close này thì nó nhận chính cái bản ghi này luôn đúng không chúng ta đang ở bản ghi nào nó thao tác ở bản ghi đấy đúng chưa ví dụ ở bản ghi một thì nó thao tác cái bản ghi một và bản ghi hai nó thao tác bản ghi hai và nếu cả hai thì nó sẽ đưa cả hai vào đây nhưng đối với hàm create thì ngay ngay lúc chúng ta ấn create đã có bản ghi nào tồn tại đâu chưa có bản ghi nào tồn tại đúng không ạ lỗi gì à đây em ờ, comment tạm nhé chưa viết xong nó lỗi thì bởi vì lúc mà chúng ta ấn create thì nó chưa có bản ghi nào tồn tại đúng không mà chỉ đơn giản là cái object employee thôi nó là cả cái object nó chưa có một bản ghi cụ thể nào đúng không thì đối với API model chính là để dùng cả cái object cái gọi Đấy, object thế thì chúng ta create chúng ta chỉ chưa làm gì nhá nó super thôi gọi đến hàm trang của nó thôi tại vì thằng này đã được viết bởi udu rồi chúng ta chỉ gọi hàm udu thôi thì hàm create là hàm khởi tạo cho nên nó sẽ có hàm số vàng tức là những cái giá trị mà muốn muốn có truyền vào để tạo để tạo thì phải có name có đi description các thứ nó mới tạo được mà đấy để bấc xem create nó như nhá ngõ name chúng ta ở đây là gì đây đây là đang tạo mà sao đây edit sao đó create lại này sau giờ là xếp Ơ sao không có nút xếp nó cứ thành nút gì chắc nó vừa lỗi để em nói đấy nó lỗi nó chưa lốt gì đúng đấy đúng đây rồi nó sẽ là nó xếp nó xếp thì chúng ta quay vào hàm đây thì nó nhận cái van là một kiểu dictionary chứa các cái giá trị chúng ta cần nhập thì chúng ta thấy có cái phần uh, name đây phone đây còn các giá trị khác chúng ta không nhập thì nó sẽ bằng fail hoặc là bằng nháy thì các anh nhìn thấy nhá các anh nhìn thấy cái trường order ids là cái trường mà chúng ta đang định nghĩa nó là kiểu gì nhỉ nó là kiểu uh, order IDS đây nó kiểu manage menu đúng không thì các anh nhìn thấy nó đang dùng từ khóa mà nghe, nghe anh em mình nói là 6,00 hay còn gọi là fail ấy đấy thì nếu như anh nhập order thì nó sẽ là danh sách value order vào đây đúng không đúng như em nói không sáu không đấy thì đấy là cái kiểu nó làm để, để nó thêm mới cái phần order cho cái employee này khi create đúng không khi create thì anh sss ở đây này đấy. rồi đấy là cái phần mà chúng ta đang nói về phần create thì nó nhập vào nhá thì đến đoạn này van của chúng ta sẽ bao gồm các cái giá trị mà chúng ta nhập trên form nó sẽ submit cái form này về cái hàm này để chúng ta lấy được giá trị đúng không thế khi mà chúng ta nhập giá trị thì rõ ràng là thằng cell này nó sẽ chỉ là object employee nhé mọi người nhìn thấy cái cell này nó không còn đại diện trong một bản ghi nào cả nhưng vậy chúng ta demo hàm write hay là hàm set to close thì nó sẽ có cái id của bản ghi đang thao tác nhưng vì là create thì bản bản ghi đã đã được sinh ra đâu chưa được sinh ra chứ nó chỉ còn là object là employee thôi và nó chờ chúng ta create này này thì khi create thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái bản ghi đấy dạ thì chúng ta thử nhá chúng ta hướng cái record ở đây rồi chúng ta return đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bảng ghi đấy nó là cái gì cho xếp đấy rồi ta bước sang record này nó là cái gì đấy lúc này nó sẽ sinh ra id là employee 3 rồi Nói chúng ta có một hai thôi và khi tạo thành công nhé chúng ta gọi hàm tạo thành công rồi thì chúng ta được cái bài id là bàn ba đúng không và chúng ta phải return đúng rồi à không lúc này cơ sở dữ liệu chưa có nó mới chỉ uh, tạo ở trên này thôi khi nào mà anh chạy qua cái cái bàn này chạy hết cái quá trình này thì nó mới gọi hàm commit hàm, hàm commit này thì nó mới chấm dứt cái transaction nó đẩy về phía database còn trong trường hợp này mà em có exception ở đây thì nó sẽ rollback nó không tạo database để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu đấy Uru là trong đấy được chưa thì đến đoạn này là là chúng ta có bản ghi còn nếu mà anh select trong database giờ này nó chưa có đấy một hai thôi chưa có xong nó mới commit để nó đảm bảo là trong quá trình chạy không có lỗi gì thì tôi mới commit nhớ chẳng may lỗi thì bản ghi tạo được bản ghi không tạo được chết dở đó. nó sẽ đảm bảo toàn vẹn dữ liệu bằng transaction như vậy cái transaction nó mới commit rồi thì đấy là chúng ta xem cái hàm quyết thì nó phân biệt là đối với API model là cái có thể dùng uh, object uh, của đối tượng gọi mà không cần thiết phải có bản ghi đúng không chưa có bản ghi nào chúng ta vẫn gọi được được chưa rồi thế thì ờ, đứng ở phía employee đúng không mà muốn tìm ra danh sách ở ờ, order vâng. đúng không thế thì đối với ở hàm set close này chẳng hạn này trước khi set close tôi muốn tìm hết danh sách ờ, order của bạn ý đúng không tôi thì thông qua cái trường quan hệ đây này anh này chúng ừ. ta chấm luôn là được chả phải làm gì cả đúng không nó sẽ ra danh sách order đi ls order bởi vì bản chất nó là trường quan hệ mà cái trường này là trường gì many to many mà nó sẽ lấy ra list order cho anh ở đây rồi thì cứ lấy ra list rồi đúng không sau đó anh muốn tự cộng dòng thì anh phải cộng dồn cái cái trường gì nhỉ cái trường à, trong bảng order đúng không order có một cái trường là trường total price đúng không anh cộng dồn vào đây đấy đúng không thì có hai cách đầu tiên là anh for order in sale.order ID như này thì cái này không cần nữa vì anh duyệt luôn mà rồi xong anh lấy cái order chấm đây đúng không anh cộng dồn vào một biến là biến total anh, ban đầu anh bằng không sau đó anh cứ cộng dồn vào như này thì cuối cùng cái order này nó sẽ là cái tổng đúng chưa Đấy, tại vì cái chỗ này mình chưa hiểu là nó gọi khi nó gọi cái order ở bên kia ấy. thì như thế này nó gọi thẳng trong object được vì nó ORM object relation mapping mà nó sẽ tự gọi được thì cuối cùng chúng ta thử print cái total ra đúng không thì nó sẽ được cái tổng order đấy là cách thứ nhất cách thứ hai thì anh có thể dùng cái uh, viết bắn tắt hơn một chút nó là cell chấm order ids chấm uh, chúng ta sẽ chấm đến map map method đấy đúng đúng cái này rồi đấy thì map method thì chúng ta chỉ việc uh, viết cái uh, cái cái uh, vắn tắt là là để chúng ta muốn map cái thuộc tính gì thì trong trường hợp này chúng ta muốn map cái thuộc tính là total bright vào đây thế khi map được cái thuộc tính total bright rồi thì chúng ta phải uh, sum nó vào đúng không thì thằng python nó có hàm sum rồi Đó, ta ấn cái uh, set close bạn này có order nào chưa chưa có đúng không xem đã ông nào có order rồi thì sẽ close mình nhìn thấy đấy anh nhìn thấy nó in này in hai lần đấy lần đầu tiên là mình uh, for mình in cái thứ hai là mình viết vắn tắt hơn là mình map bật để map cái trường này lại rồi mình xăm nó lại đấy, thì nó sẽ cộng bằng này đấy. có hai cách như vậy hàm map này là do udu viết rồi đấy. udu viết trong cái ờ, class model ấy cho nên chúng ta phải import nó, nó dùng nhiều cái UDP sẵn đấy thì là chúng ta làm như vậy cách thứ ba cũng có cách khác cách cách này là cách không dùng qua orm mapping kiểu như là cell order thẳng order id này cách này thì chúng ta phải dùng object chúng ta search ví dụ như tôi có cell đúng không là đại diện cho chính cái uh, employee rồi thế giả sử em không ở employee thì em muốn truy cập đến một đồ employee như nào đúng không thì chấm nv environment viết tắt environment mở ngoặc vuông truyền vào tên môn đồ trong trường hợp này là tên môn đồ là order chẳng hạn đúng không rõ ràng em đang ở employee đúng không em là em lại muốn truy cập với order thì một là thông qua trường quan hệ hai là thông qua cách này đấy thì dùng cái hạng này là là tương đương với trỏ đến cái object order thế thì trỏ đến object này thì nó sẽ có một số cái hàm mà udu sẽ build sẵn ở trong model nhá là hàm sật đấy hàm sật hàm browse Đấy, ví dụ vậy còn một số các hàm khác như hàm lên, sợt hàm cao thì nó cũng tương tự như vậy nhưng em đến mua hai hàm này là ờ, chính thôi thì đối với hàm sợt nó sẽ nhận vào một kiểu uh, dictionary một mảng chứa các tuple để để sợt xem là chúng ta muốn sợt cái gì thì trong trường hợp này sợt sợt là anh muốn sợt cái order mà có id thuộc employee đúng không thì qua ta quay sang cái mảng bảng order chúng ta thấy là order nó có cái employee ids này là chứa danh sách employee đúng không thì ta quay sang đây ta chỉ cần search là search employee ID nằm trong cái bảng order đấy đúng không ạ thì đối với cả một cái mảng thì chúng ta dùng từ khóa là try hợp dùng cái toán tử là try hợp tức là tìm những thằng mà có employee là con của thằng employee hiện tại chúng ta đang thao tác hay còn gọi là ta dùng sell.id này nhưng nhưng mà nếu như chúng ta dùng sell ăn sell chấm ăn số ăn thì mới được nhá còn nếu không chúng ta phải dùng for thì chỗ này sẽ là employee.id bởi vì chúng ta duyệt từng bản ghi một còn đây chúng ta có cell ens1 rồi chúng ta mặc định là hiểu rằng là nó chỉ có một thôi đấy cái đoạn này em viết từ lẫy cho nên là các anh đọc cả hàm các anh sẽ thấy nó mâu thuẫn nhưng bởi vì mình một từng bước một mình thấy thế thì ở đây chúng ta có employee IAS là trai ập của cell.id chưa thì nó sẽ lấy ra một danh sách các cái order có trường employee ID mà chứa cái ID của thằng này đúng không chúng ta có sẽ có biến order ở đây đặt uh, à, ls order đấy ví dụ như vậy thì nó cũng giống như là cái thằng kia thôi còn thằng pro là khi anh có id rồi anh muốn lấy ra như em uh, pro cái id số 1 để em chuyển thằng id số 1 vào và tất nhiên là anh có biến thì anh sẽ chuyển biến vào đây biến tương đương với id là bao nhiêu đấy thì nó cũng sẽ trả về một object order chúng ta còn nếu anh có nhiều nhiều order thì anh truyền vào một mảng cái ID vào đây thì nó sẽ lấy được ra một danh sách các cái order đấy, thì ta debug ở đây nhé rồi ta vào set close, check close xong nó nhảy vào debug đấy thì đây nó sợt đúng không nó sợt à lỗi rồi biết có lỗi rồi à nó không có dùng nó không có trường parent nó không trai hợp được thế thì ta dùng từ khóa in so sánh trong mảng in ừ, ok set close đấy thì ta thấy được là bạn này có một order mà thì chúng ta nhìn thấy nó danh sách order nó sẽ có một phần tử đấy đúng không chúng ta chấm ra total price của phần của cái order này đấy đúng không đấy là cách search đấy tiếp theo nhé nếu mà chúng ta có ID biết ID vừa rồi là một đúng không giả sử chúng ta chưa có cả cái order đấy chúng ta chỉ biết ID của nó là một thôi thì chúng ta dùng cái nv như em nói Pro đúng không thì nó search ra à đây biết copy thiếu chs đấy thì nó cũng ra ID đấy nếu mà chúng ta truyền hai vào đây mà, nó chưa có đúng không à, order 2 có rồi à order 3 nhé có trên nhà order 3 cũng có rồi order 4 order 4 có order này chắc cũng có đâu chấm uh, total price nữa. đấy nó sẽ bảo không có vì không tồn tại nó pro ra nhưng mà nó nó trả về như này nên thực tế là order nó không tồn tại tức là nó trả về order id là 4 nhưng thực tế là chưa có nên nó sẽ nó sẽ chấm với các trường khác nó sẽ lỗi đấy năm anh có một nghìn không có nhưng thực tế là nó không không thấy trong database mà nó chỉ trả về đối, đối tượng order thôi à, đúng rồi anh gõ total price nó sẽ báo là record đang not exist đấy thì đấy là cái cách anh truy cập biến khác à, từ model khác thì bằng sẽ nv bất cứ model nào anh có thể truy cập bằng cách này sao.nv mở ngoặc vuông tên order nó thay vì là dùng viết câu lệnh SQL là select sao from order ấy thì thằng này viết như này ừ, thằng kia thì viết là select sao chấm gì đó đúng không thế thì các anh muốn tham khảo các hàm thì anh ấn vào đấy thì ở đây nó có rất nhiều hàm nhá trong model trong cái file model mà chúng ta dùng để depend ấy để chúng ta gọi đến thì nó có hàm sợt này được chưa anh kéo xuống anh sẽ thấy có rất nhiều hàm khác hàm name get này hàm name create rất nhiều hàm ở đây các anh từ từ nghiên cứu nhé name sợt này chứ dạy hết thì không dạy hết được đâu nhiều lắm thì em chỉ hàm nói qua hàm sợt hàm pro thôi một số cái hàm thủ phổ biến thôi anh kéo lên trên nó sẽ có hàm read group hàm uh, khác nữa sợt cao này sợt cao thì nó sẽ cao tất cả các bản ghi của thằng kia đấy mà anh không cần phải làm gì cả search cao ừ. Dạ. nó sẽ đến luôn ra cái số lượng bản kinh doanh đấy có có một số hàm khác rất nhiều ở trong file mua đồ ấy cái file mà Chào dạ, anh kia rồi đấy ừ, chưa tiêu hóa hết chưa tiêu hóa được ừ. ok đấy là API Manti ừ, thế là API Manti nhá API Model nhá đúng không thế bây giờ là rồi chúng ta quay lại cái phần uh, employee và order đúng không quay sang order em viết một cái hàm API.1 hàm này thì không mấy khi sử dụng nữa nhưng vẫn demo cho mọi người đầy đủ employee ở cái thằng order này nó chưa có cái trạng thái đúng không thì em xem thêm thêm một trường trạng thái trạng thái ví dụ draft uh, order page đúng không? Cái page rồi như này chẳng hạn đúng không? string của chúng nó là state biết thiếu dấu nháy đâu à thường dấu nháy đây thằng nào rồi rồi giá trị default của nó là wrap giá trị default hay là các cái set, set giá trị chúng ta phải lấy cái value thực tế nhé là cái từ đằng trước ấy, cái, cái, cái, cái giá trị hiển thị thôi Đấy. thế trong trường hợp này là, là set to pay chẳng hạn đúng không set to pay thì chúng ta gắn cell chấm state bằng page như chẳng hạn ví dụ thế và cái hàm này chúng ta gọi ở bên kia đây là chúng ta đang select ra list order đúng không và khi chúng ta có list order rồi chúng ta muốn gọi đến cái hàm set to page này để nó tự page cái order cho chúng ta đứng ở phía bên employee đúng không thế thì khi mà close nhân viên này chúng ta set luôn cái đấy chẳng hạn ví dụ thế thì chúng ta có lấy là ls order thì cách đầu tiên là chúng ta lấy thẳng cái ls order này chấm set to page như này đúng không cái danh sách order mình có search được ra ấy thì chúng ta gọi hàm set to page luôn hai là thông qua cái trường order id này đúng không chúng ta cũng có thể lấy sell order ids page này bản chất nó là danh sách order thôi nó cũng như vậy còn thay đây trường chúng ta sort nó cũng vậy thì đối với hàm pro cũng thế nhá hàm pro thì chúng ta cũng dùng cái kiểu vậy chúng ta cũng lấy thằng order này chấm page cũng được thế thì chúng ta sẽ thử thử các cái cây nó khác nhau một chút trong trường hợp này chúng ta có order.p như này rồi okay. thế thì để cho nó dễ thì ta sẽ quay lại phần employee bạn Nguyễn Văn A này đúng không bạn Nguyễn Văn A này mới có một order thôi nó tạo thêm order nữa <coughs> thường chúng ta sẽ dùng widget uh, management tag nhìn cho đẹp <laughs> trong trường này là demo thì chúng ta biết gọi thôi ơ sao nó không ra một lỗi gì không em có edit gì không nhỉ à đây được rồi này trong điểm sao rồi bốn bốn nha, chọn bạn chọn bằng nguyên a tiếp đúng không xếp lỗi lỗi lỗi rồi state à chúng ta phải update module đã cái trường order chúng ta mới mới thêm một state bếp module xong ta F5 bên này nhìn chưa nào nhỉ lỗi này nó có bốn bốn này add under từng nó chọn Nguyễn Văn A để cho bạn ấy có hai order nhá thì ta quay lại phần employee ta thấy bạn Nguyễn Văn A thì có hai order đúng không nhỉ rồi có hai order đây đúng không tổng của bạn đây thì khi mà chúng ta có hai order rồi thì chúng ta ấn ví dụ ta ấn set close thì ta nhìn thấy là cái danh sách order ID này này đấy cũng hai hai order đúng không còn nếu mà chúng ta sợt cái này nó cũng sẽ ra hai đấy nhưng nếu chúng ta tham thêm tham số phải limit bằng một thì nó chỉ lấy một order thôi mình thấy không đấy có có tham số limit nhé đấy sợt được hoặc chúng ta có tham số order order ví dụ như là ID TSC chẳng hạn đấy chúng ta thấy bốn lên trước một lên sau vì chúng ta order theo id thì nếu mà chúng ta limit ở đây thì nó sẽ lấy thằng 4 đúng không đấy còn nếu chúng ta không có order này thì nó sẽ lấy thằng một bởi vì xếp xuôi thì đấy là các tham số thêm của hàm search đấy thì khi mà chúng ta lấy được một danh sách như vậy chúng ta chạy đến hàm set to base chúng ta ấn tiếp để chúng ta xem hàm set to base nó làm gì nhá quên mất không đặt đến bậc bên kia cho nhanh có lỗi gì ạ uh, bên uh, order đâu đây hàm set base đây và thì bất nhìn cho dễ đấy thì tôi thấy set set order, uh, ờ, set to base này nó đang nhận này bởi vì nhá mọi người để ý rằng là cái cái danh sách này nhá của của anh em mình là nó có hai hai bản ghi đúng không em vừa đến mua cho người có hai bản ghi nhưng khi mà chạy sang ABI one ấy thì mọi người thấy là nó chỉ nhận được một thôi đúng không là thằng số 1 chúng ta ấn tiếp chạy tiếp thì nó mới nhận thằng tiếp theo là thằng số 4 tức là API one là gì là nó duyệt từng thằng một thay cho chúng ta thay vì chúng ta viết API multi thì nó sẽ cho chúng ta cả danh sách thì thằng này nó sẽ nhận từng thằng một đúng không rồi thì em thử một viết một hàm khác API multi dev set to page nói chung nội dung nó y hệt thôi nhưng vì nó là API multi cho nên cũng phải sell order à, for in order in sell bởi vì chúng ta phải duyệt mà rồi chúng ta thay đối tượng sell thành đối tượng order đúng không comment cái hàm API 1 này đi chúng ta chạy lại set to close rồi chúng ta nhìn thấy là chúng ta chạy vào cái hàm này chúng ta gọi hàm set to base thì lúc này xem nó đã nhận đầy đủ một và một thế là anh em đã thấy khác biệt rõ ràng rồi đúng không giữa API 1 API multi và API model đúng không anh em có thấy khó hiểu không ạ nhìn trong demo dễ, phân biệt rõ ràng rồi đúng không API multi chúng ta thấy là nó có nhận nhiệm lúc nhiều phần ghi API thì nhận một bản ghi một tự duyệt hội chúng ta đấy, API model thì không cần thiết có bản ghi đấy. thế thì đấy trong trường hợp này là như vậy đúng không tiếp để mua thêm cây API model cho dễ hiểu ta viết tiếp bằng uh, vẫn là cái hàm set state này rồi nhưng mà tôi để API model thì lưu ý một chút là bởi vì API model nó không có bản ghi nào ở đây cả đúng không cho nên sell này nó không có cái gì cả thì chúng ta phải tự sợt thì đối với trong trường hợp như bình thường chúng ta sell NV gì đó nhưng bởi vì chúng ta đang ở sẵn trong order rồi nên chúng ta không cần phải sell NV nữa mà chúng ta sell sờn luôn được chưa khác đồ thì chúng ta mới phải tìm đến nó còn chúng ta cùng nó thì chúng ta dùng sell sợt luôn cái sell sợt trong trường hợp này chúng ta muốn sợt tất cả order và không cần có điều kiện thì chúng ta để nguyên như này chợ vừa mà vuông để chấm luôn ta lấy được LS order đúng không rồi chúng ta mới duyệt order trong cái danh sách ls order này được chưa đấy chúng ta ấn debug ở đây chạy tiếp à phải comment hàng này nếu không nó gọi nhầm vì tên giống nhau mà còn mọi người thích thì mọi người viết tên khác nhau mọi người sẽ xem thành đủ đủ ba cây sau này em viết tên giống nhau rồi mô nhanh set cloud nhá à ừ set cloud đấy nó sẽ gọi cái danh sách order id này nó chấm đến set to base đúng không Để em làm tiếp nhưng à nếu chúng ta dùng chấm thì nó vẫn được nếu mà chúng ta dùng danh sách này chấm vẫn được em muốn demo trường hợp mua đồ cơ thì chúng ta không dùng cái cái sell order id nữa mà chúng ta dùng sell nv orders set to page như vậy là nó không có bản ghi nào cả đúng không đấy trường hợp mua đồ là nó không có bản ghi nào cả còn trường hợp dưới là có cái bản ghi để, để gọi rồi thì không nói nhá còn trường hợp này nó không có bản ghi nào thì chúng ta thấy sell nó sẽ nhảy bằng cháy nhánh bởi vì chúng ta truyền mẫu object mà thì luôn ls mua đồ Đấy, nó sẽ sở ra đầy đủ 1, 2, 3, 4 cho chúng ta cái trường hợp mô này là cái trường hợp mà object gọi được Đấy, class à, bản ghi nó cũng gọi được còn trong trường hợp mà multi với cả one này nhá thì lại bắt buộc phải là bản bản ghi mới gọi được còn object gọi thì cái đối tượng cell này rỗng thì chúng ta chấm state nó không được nữa đúng không chấm state chạy ra được <laughs> rồi bản ghi cell thì có gì đấy và mọi người nhớ rằng là nếu như chúng ta viết button ở phía giao diện thì bắt buộc phải là API multi nhá bởi vì là ở ở đây nó có sẵn bản ghi rồi nó truyền lên đấy, à, chúng ta phải API multi hoặc hoặc là API one thì nó mới được đấy đấy là ba kiểu API à, cơ bản mà chúng thường hay dùng đấy, chúng ta phải nhớ rồi anh em có thắc mắc gì không ạ thì ba cái dạng API này nó sẽ phải sử dụng thông qua cái file uh, ờ, API mà chúng ta import vào đây rồi thì chúng ta có API uh, ờ, Multi API Model và API One chiều nay nó học thêm một số API khác trong cái phần field compute ấy thì chúng ta biết được cái API depend rồi nhưng chưa giải thích đúng không ạ thì tí ờ, chiều nay ta học tiếp ờ, mình giải thích sẽ API depend làm cái gì rồi sẽ có API constraint SQL constraint cho mình hỏi là <clears throat> khi nào thì dùng API one và khi nào API Manti thì API Monkey thì lại thêm cái ờ, vòng lặp nữa đúng rồi thì như em vừa nói là đối với cả uh, ờ, API One ấy là nó sẽ tự duyệt cho mình thì anh dùng cũng được Đấy, nhưng mà trong một số cây nó sẽ có vấn đề bản thân trang chủ udo nó đã khuyến cáo là có một số cây cụ thể thì anh đọc udo nó sẽ hướng dẫn đầy đủ theo em thì luôn luôn là dùng API Multi được bởi vì một bản ghi hay nhiều bản ghi thì cũng thế thôi chúng ta for ấy một bản ghi thì <laughs> nó cũng chạy một lần đúng không thì chúng ta thường dùng API Multi và cái trường dùng API bounty và model là trường hợp mà chúng ta dùng cái button ở ngoài view này này chúng ta gọi đến uh, em làm button ở đâu đây bởi vì các button này nó đang ở form này nó sẽ có sẵn cái ID của bản ghi rồi thì nó gọi vào nó sẽ tự động chạy luôn Đấy. hoặc là như em vừa demo cho anh là anh đứng ở phía employee anh gọi đến order ấy đấy khi anh có danh sách rồi thì anh cũng có thể làm được vậy còn API model là cái trường hợp mà anh viết một cái hàm mà nó không cần phải có bản ghi nào nó vẫn gọi được Đấy, đây như ví thằng order là em đều viết một cái hàm mà tức là tôi chỉ cần gọi đây là tôi tự làm hết cái danh sách order mà tôi không cần phải truyền cái một cái order cố định nào đó đúng không thì chúng ta dùng API model này thường là cái model này là làm cái có tác động chung cho cả cái model đấy chứ không dành riêng cho một bản ghi nào cả thì chúng ta sẽ viết còn nếu chúng ta biết là có một số bản ghi rồi thì chúng ta duyệt luôn bằng API multi duyệt thẳng thằng cell này luôn đúng không chứ cần gì phải sợt sủng gì ở đây nữa đúng không ạ đấy khác nhau đấy cái event model này là là để dùng tức trường hợp mà làm, làm cho tất cả làm gì đó cả cái model đó đó anh search ra theo điều kiện nhất định nào của anh anh làm gì thì làm còn thằng này là anh có sẵn bản ghi rồi anh không cần quan tâm search nữa anh xử lý thì theo hướng đối tượng mà theo hướng đối tượng chúng ta biết là tất cả các thứ đều xây quanh theo một đối tượng ví dụ như anh có một đối tượng là student đúng không thì chúng ta sẽ có student name s đúng không address ví dụ vậy phone thì đây là hướng đối tượng tức là các cái các cái thủ tính này sẽ xoay quanh đối tượng tư duy này tiếp tục ta có các cái method ví dụ như là nhập học đúng không nhập học ví dụ như vậy tốt nghiệp rồi uh, nghỉ hè rồi tính điểm hay tính học môn ấy thì đối với nhập học này đấy thì chúng ta cũng có thể dành cho một một vài sinh viên hoặc chính là đi sinh viên thôi cái này cũng thế vân vân vân vân nhưng sẽ có những cái mà áp dụng cho chung đúng không ví dụ áp dụng cho chung ví dụ như là cho tất cả các bạn sinh viên à, à, làm gì đó hoặc là cho tất cả một số các bạn sinh viên làm gì đó nhưng mà có một cái điều kiện ở đấy chúng ta viết theo kiểu đồ, chúng ta tác động cho toàn bộ cái student này, thì nó sẽ viết theo kiểu đồ. còn nếu có sẵn một số bạn các bạn in thì nó sẽ viết theo kiểu này AVM anti hoặc AVM ăn thì thực ra theo cái nhóm thì nó sẽ viết theo các cái hàm còn thật ra thì tất cả các hàm ở AI model này chúng ta đều biết ở multi được nhưng mà với điều kiện chúng ta phải có sẵn các bản ghi ở AI model là gì là tôi không cần phải có bản ghi nào tôi cứ đưa vào và cái đã là AI model thì ở trong đấy chúng ta sẽ đưa cái danh sách uh, chúng ta sẽ lấy danh sách sinh viên theo điều kiện mà trong cái AI model này những cái sẵn rồi còn nếu mà chúng ta có cái hàm này mà viết theo multi thì rõ ràng là truyền vào nó phải có bản ghi đúng không thì ở bên ông A ông gọi đến thì ông sẽ có một số điều kiện nhất định của ông B ông sẽ gọi đấy ông có một định xác định mà hai định này hoàn toàn có thể khác nhau được còn nếu mà anh dùng AI model anh gọi vào đây mà không có sinh viên mà không có sẵn sàng sinh viên thì rõ ràng là trong này nó sẽ dùng điều kiện chung thằng nào gọi đấy nó sẽ dùng điều kiện chung đúng không còn tất nhiên là nếu như anh cố tình gọi AI model với thằng A này thì vẫn được nhưng em mà đấy mua thằng A này truyền vào đây vẫn được đấy thì không không không có vấn đề nó chỉ là đơn giản mình sử dụng nó khá nó linh hoạt thôi nhưng chắc chắn là là anh có bản ghi như ở phía ờ, giao diện ấy ở giao diện voodoo ấy là anh không thể gọi API model được anh dùng button gọi API model lỗi nha anh phải dùng uh, API anti để nó truyền vào thằng voodoo chia vậy thôi À button cũng phân quyền được nhá cả lớp nhé Ở ờ, button ấy chúng ta cũng có thể à, đưa cái group vào để nó ẩn hoặc hiện Đó, anh có thể đưa group vào đây để ẩn hoặc hiện theo cái ý muốn của anh và có thể ẩn hiện theo cả state nữa giả sử nhá chúng ta ấn set close thì cái bạn này đang ở trạng thái close rồi thì cái bắt từ set close là ẩn đi chứ còn ấn làm gì nữa đúng không đấy chúng ta viết đây đây nhá chúng ta ví dụ trong cái cái set close này chúng ta để state bằng close như thế này đấy, state mình cũng chữ này cũng chả nhớ để search lại đúng rồi state bằng close như này thì trong trường hợp đấy ví dụ state này thì bằng working à, chẳng hạn thì nó chỉ hiển thị khi có working thôi đấy, nó sẽ chạy thế cho nên là chữ à, cái cái thủ tính state chúng ta phải đặt tên là state thì nó mới hỗ trợ đấy uhm, update module nhé thì ta thấy là khi mà chúng ta có cái đang ở trạng thái close rồi thì button set close ơ à, em đang để là close là gì à thế phải enable khi có working còn thằng enable khi mà close viết ngược ok tức là thằng set close là chỉ hiển thị khi mà đang ở trạng thái working còn thằng working là chỉ hiển thị khi ở trạng thái close thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta ở trạng thái close thì nó set set close sẽ ẩn và set cooking đang ở trạng thái close thì sẽ hiển thị ẩn set cooking thì nó chuyển sang trạng thái cooking thì cooking ẩn đi và thằng close ẩn hiện đúng không vì ông đang close rồi ông cố ấn <laughs> set close để làm gì thì đấy là cái cách mà nó ẩn hiện đối với cái thằng này còn tất nhiên các anh cũng có thể dùng cái attribute invisible được như bình thường nhé nhưng mà vì nó hỗ trợ theo state thì chúng ta phải viết state còn nếu mà ẩn theo một điều kiện khác thì chúng ta dùng invisible được chưa attribute s phòng invisible bằng domain gì đó đấy còn phân quyền thì ta viết group đây đúng không ta viết group đây và ta viết cái tên group như như các cái phần khác như hệt như vậy thì đấy là phân quyền ở cấp ở cái bắt button thì chúng ta viết vào thì đúng là chỉ group đấy nhìn thấy được ấn được group khác không quyền cái này rất là hợp với các phần quản lý nhân sự hoặc là một số cái phần uh, chi duyệt, duyệt chi phí chẳng hạn đúng không ở cấp dưới đề xuất nhưng chỉ cấp trên được duyệt cấp dưới không được ấn đấy là cái cái mà ờ, theo button